lại nghe văng mẩu thằng em thằng em mà văng mẩu thằng em sao nhỉ anh học IT ra trường 201 giờ đi làm cu ly à. Hên xui anh ơi IT nhưng mà giỏi cơ Như còn thằng em kia thì nó nó pro mà Thằng của em nhưng nó làm IT Nó làm cả server uh, ờ, GTA mà dễ e cả, à. Nó làm cái gì được hết á Nó giỏi Căn bản nó giỏi Dễ gì như anh, anh em thấy uh, như ông uh, uh, Johnny Đặng kìa ngày ngày xưa qua Mỹ ông cũng đi làm vàng làm vàng xong bây giờ giàu không mà mình nhìn theo mình muốn làm vàng giàu như ổng thì có cái nịt <laughs> không có đâu <laughs> hello đạt nha hello đạt tâm hồn sao em ơ ờ, kìa đùa đây anh em ơi, đây anh em ơi, đây anh em ơi, Talia anh em ơi, Talia anh em ơi. Từ từ từ từ từ từ từ Talia, Talia, Talia này, Talia này, Talia này, Talia này. Từ từ nhá. Đây đây từ từ cho nó bê về đi anh em. Ai à, mít rồi. Biết mà, biết nó ra mà anh em. lên bằng ơi bằng ơi bằng ơi bằng ơi chết lên luôn lên luôn lên luôn ơ sao không dí nhỉ đi mà đánh hay đấy đánh hay quá đánh hay quá ta đi ra đánh hay quá à hay ai à ai là thầy có anh em ơi không biết đây có mắt không không biết đây có mắt không từ từ anh em ơi từ từ anh em ơi từ từ anh em ơi cho con talia đi anh em ơi từ từ từ từ từ khó khó lắm luôn á từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ anh em ơi mít kìa né nè ai à thôi đùa đùa đùa <clears throat> quả đấy mà trúng thì nó sẽ hay hơn nó sẽ giết được hai hơn anh em không trúng lao được chả có cái tiền đề để vào em nhìn ở góc phía bên phải ở trên Wii Game bên phải có cái ba gạch em chỉnh uh, cái ô ở giữa hoặc là ô thứ ba đây rồi mình thấy nó rồi anh em ơi cho nó farm xong đi nó farm xong đi a few moments later nào ai à thấy rồi thằng này thấy nhưng mà nó lì mấy ông ạ quá ngủ cái xin luôn được Ira đánh khó cho nhiều quá Ira ơi đây đây đây đây đây sau sau sau sau sau sau từ ai à mày cạp đâu thế Ủa. nè nè móc lên này được không không mắc nè không mắc nè kill. Ờ kìa mít ơi mít này đánh dễ bị găng quá anh em ơi Địt mẹ như này sao tao ra được Đâu chưa Cứ pin ra thôi cứ pin ra thôi Mà ai ra giúp thì không có nói đâu oh, cứ chết là cứ win ra tao đùa Talia cho một cái combo là chết mà ra là cút luôn đó dạ, dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ sao mà giảm ra anh em không không không, giảm ra đâu em Talia đang to lắm này là thằng không có thực lực vớ vẩn đóng cái pin bẩn kiểm tra cái song số trực này cái đấy chỉ có xe bật trung mới có thôi bạn Sirat này, giết con Sirat nè Sirat, Sirat, Sirat sắp tới rồi Hay, hay, hay, hay quá, hay quá, chết rồi Vì Sirat đi ra mid luôn rồi Chết với mày nha năm thì, thì, thì cái, cái trình chưa đủ chưa đủ phải học thêm phải học thêm đánh cho nó thở oxy luôn à, anh em chưa đủ chưa đủ bên kim thứ hai này chưa đủ không có gáy không có ỏ ờ, ờ, em thế ơi thiệt mà người ta trình chưa đủ mà mình là lên cao thủ chung rồi không mình phải tự xưng không tao là cao thủ trung quốc mấy thằng kim hai này trình chưa đủ là đúng rồi phải học thêm phải học thêm cho anh mà học như nào thì anh hiếu chưa có nói <laughs> ác luôn ấy chứ Duy đang làm chim mồi à Đây mình nốt game mình mới chơi với Duy được anh em ơi Giờ giờ mình phải lên kim bưng ba Mình lên kim bưng ba mình mới đánh tiếp với Duy được